một người tu luyện khai thiên mục đã nhìn thấy 6 đại thảm họa sẽ xảy ra nơi nhân loại. Trùng hợp là hiện nay những thảm họa này đã lần lượt ứng nghiệm. Những người tu luyện chân chính khi đến một trình độ nhất định có thể xuất hiện công năng và khai mở thiên mục. Thông qua thiên mục họ có thể nhìn thấy những cảnh tượng ở không gian khác, sự việc diễn ra trong quá khứ và tương lai. Vào tháng 4 năm 2011, trên kênh Chánh Kiến Net có đăng một bài chia sẻ của một người tu luyện. Theo đó, người này cho biết tại tầng thứ tu luyện hiện tại của bản thân đã nhìn thấy những đại thảm họa sắp tới và sự từ bi gia hạn thời gian của thần. Dưới đây là nội dung bài viết. Long Long là một người tu luyện Phật Pháp, trong khi thiền định anh đã nhìn thấy những thảm họa sẽ xảy đến với nhân loại. Trong đó một số cảnh tượng được triển hiện một cách từ từ, còn một số thì mới thấy được gần đây, anh đã viết lại những điều này với mong muốn cảnh tỉnh con người thế gian. Long Long nhìn thấy vị thần tối cao của đại khung vũ trụ đang không ngừng gia trì, kéo dài thời gian và làm suy yếu các đại thảm họa cũng như quá trình đào thải phần lớn con người thế gian. Bởi vì nhân loại hiện nay đạo đức hết sức suy đồi, sắc tình, đoạn dục, ma túy, giết người, tranh đoạt khiến đâu đâu cũng tràn đầy khí đen nghiệp lực. Đó chính là môi trường tốt cho ma quỷ hoành hành, gieo rắc tai ương, đây cũng là do con người trong vô minh mà tự chuốc lấy, thần Phật muốn cứu cũng không còn cách nào. Những nền văn minh cường thịnh trong quá khứ bị hủy diệt cũng chính là vì nguyên nhân này. Nhưng lần này vị thần tối cao vẫn muốn lưu lại cho con người một cơ hội thức tỉnh, cụ thể trong một lần, Long Long lại trông thấy vị thần ấy đảo ngược chiếc đồng hồ cát để khiến một thảm họa lớn không xảy ra. Lần khác, anh thấy ngài di chuyển cắt quay ngược trở lại chiếc đồng hồ cát. Thần đã nhiều lần gia hạn thời gian, kéo dài thọ mệnh cho con người thế gian, mong thế nhân hãy nắm bắt cơ hội, sớm phân định chính tả, lựa chọn thiện lương để có một tương lai tốt đẹp. Sáu đại thảm họa long long nhìn thấy khi thiền định Những cảnh tượng về các thảm họa sẽ xảy ra với nhân loại mà long long đã nhìn thấy như sau. 1. Mặt đất nứt gãy Mặt đất sụt xuống tạo nên những hố lớn, các tòa nhà sụp đổ, con người bị rơi xuống những cái hố, Thảm họa này đã xảy ra tại một số quốc gia và được báo cáo lại trên các bản tin thời sự. 2. Lở đất Bùn đất chôn vùi các ngôi nhà, làng mạc và con người. Thảm họa này cũng là giai đoạn khởi điểm và đã xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới. 3. Sự cố tràn dầu Thảm họa này đã và đang xảy ra. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới các sinh vật sống trong đại dương, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới môi trường sống và sức khỏe của con người. 4. đào cực trái đất Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phương hướng trở nên bị đảo lộn. Con người sẽ không thể xác định được chính xác phương hướng nữa, mọi người dường như bị lạc lõng trong thế giới này. Hệ thống định vị toàn cầu GPS không còn hoạt động được. Trục trái đất bị lệch ra rất xa trong vũ trụ, khiến các dòng sông băng ở Bắc Cực và Nam Cực trôi đi trong vô định rồi tan ra, khiến mực nước biển dâng lên và ập vào các thành phố. Sa mạc sẽ trở nên nóng ẩm, các cánh rừng trở nên khô cằn. Nơi nóng sẽ trở nên lạnh, nơi lạnh trở nên nóng. Nơi khô sẽ trở thành ẩm và nơi ẩm trở thành khô. Khí hậu thay đổi làm các loại động thực vật không thể thích nghi với môi trường sống, dẫn đến nguy cơ bị tuyệt chủng. 5. Động đất và sóng thần những trận sóng thần cao tới vài trăm mét sẽ ập vào bờ. Lượng nước tan ra từ các dòng sông băng đủ để nhấn chìm rất nhiều thành phố, xóa sổ nhiều lục địa trên bản đồ và lấy đi sinh mệnh của rất nhiều người. Đây là một thảm họa gần như mang tính hủy diệt. 6. Bệnh dịch khủng khiếp Con người, động vật và cây cối đều sẽ phải hứng chịu thảm họa này. Bệnh dịch lan đến đâu, các tòa nhà đổ sập đến đó, khắp mọi nơi bao phủ bởi một màu đen tối. Đường phố, cầu cống, hoa cỏ và cây cối cùng lượng nghiệp lực khổng lồ của chúng sẽ bị nuốt chửng bởi một loại sức mạnh vô hình. Cuối cùng mọi thứ đều hóa thành cát bụi. Khi virus xâm nhập vào cơ thể người, ban đầu sẽ không xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào. Nhưng khoảng vài ngày sau, những người bị nhiễm dịch bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng như chảy máu mũi, miệng và tai rồi chết một số sẽ ngã xuống như bị đột tử khi đi bộ trên đường. Bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân và cũng không có cách nào cứu chữa. Nhiều người đổ xô vào bệnh viện trong vô vọng. Số người chết lên đến hàng triệu. Con virus này bắt nguồn từ Trung Quốc và sau đó lan rộng ra toàn thế giới. Thông qua thiên mục, có thể nhìn thấy con virus thâm nhập vào khắp cơ quan nội tạng thân thể người. Một con virus có thể nhân lên thành 2, 3, 4 và cứ như thế. Tốc độ phân chia là rất nhanh. Một số virus sẽ ở lại trong cơ thể người đó và tiếp tục phân tách, còn một số lại chạy sang thân thể người khác. Trận bệnh dịch mà Long Long nhìn thấy có rất nhiều điểm tương đồng với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, COVID-19 ngày nay. Nó cũng bắt nguồn từ Trung Quốc sau đó lây ra toàn thế giới. Chủng virus này lây từ người sang người, có người đang đi trên đường thì ngã xuống như bị đột tử, người chết lên đến hàng triệu. Long Long còn nói, ở nhiều không gian khác virus có màu đen, nhưng ở một không gian thâm sâu hơn virus lại có màu trắng và được cấu thành bởi vật chất cao năng lượng. Ở không gian con người, virus trông giống một cục nghiệp lực màu đen, do đó nó thích ứng với môi trường chứa vật chất đen xấu. Long Long còn nhìn thấy tại không gian khác đều có các vị thần chuyên trách xử trí công việc. Tại tầng thứ của mình, Long Long thấy các con rồng phụ tuân theo chỉ thiên ý, cũng như lính tôm và tướng cua đang hiệp trợ thực hiện những điều này cho thấy rằng ngay cả thiên tai, chiến tranh cũng đều có mắt. Nếu thật sự thần không cho phép, thiên tượng không có sự biến hóa ấy, thì không thể xảy ra được. Những người không nên gánh chịu tai họa, không có tên trong sổ sách của ôn thần ắt sẽ được thần Phật bảo hộ và có thể vượt qua kiếp nạn. Cũng giống như bệnh tật của con người, thiên tai trên thế giới không phải là không có lý do. Thần đã an bài, sắp xếp tất cả. Thần từ bi với con người nhưng cũng có uy nghiêm,